đi đi rồi, cái cái là là của à, con sao gì thì chúng ta học đó Thank you. ừ. à. À. Em không bị Thế đâu được thế là nổi quá Ờ, rồi Yeah, đúng rồi. Good. Walls. 67. GG. 67. Didn't reach the magic number, but <laughs> 67. I got up to 67 in the coffee, but 67. <laughs> okay. Wow, that was amazing.